Chiều 15 tháng 7, một ngày sau vụ án mạng thương tâm ông ngoại sát hại cháu ruột rồi tự tử, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, mẹ của nạn nhân, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Hưng Yên để tìm hiểu thêm về vụ việc. Cháu nhỏ SN 2014 bị ông ngoại tên Nguyễn Văn Hưng, SN 1970, chú xã Phùng Hưng, Khoái Châu, sát hại. Trong căn nhà nhỏ, Tiếng khóc nấc vì thương con trai của chị Nhung vang lên từng hồi, dòng nước mắt cũng liên tục trào ra từ đôi mắt đỏ hoe. Tại đây, nhiều người thân, hàng xóm cũng đến thắp hương cho vong linh cháu bé được an nghỉ. Sau một hồi bình tĩnh, chị Nhung cho biết tối 14 tháng 7 gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu bé. Đến giờ bản thân chị vẫn hoàn toàn sốc và không thể tin vào sự việc. Mỗi khi chợp mắt thì hình ảnh con cảnh tôi bế con trên tay lại hiện lên khiến tôi không thể ngủ. Sự việc quá đau xót đối với gia đình, chị Nhung nghẹn ngào. Chị Nhung cho biết cháu là con trai duy nhất của vợ chồng chị. Cháu rất ngoan và học giỏi. Cháu đang nghỉ hè, chuẩn bị vào năm học mới nên chị cho cháu sang nhà ông bà ngoại chơi thì xảy ra cơ sự như vậy. Sau khi nhận được tin, các thầy cô giáo nhà trường, các ban ngành đoàn thể địa phương, công an đều có mặt để động viên, chia sẻ với gia đình. Như đứt từng khúc ruột chị Nhung nói, nạn nhân là con trai, hung thủ là ông ngoại cháu khiến tôi rất rối bời. Chị Nhung chia sẻ thêm, sau khi xảy ra sự việc mẹ chị và ngoại cháu bé trở nên hoảng loạn. Còn về phía ông Hưng, sau khi được đưa đi cấp cứu cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Như đã đưa tin trưa ngày 14 tháng 7, chính quyền địa phương nhận được tin tại nhà Nguyễn Văn Hưng xảy ra vụ việc. Sau khi có xô sát thì vợ và con gái cùng hai cháu nhỏ con của chị gái Nhung chạy ra ngoài. Sau đó, Hưng đóng cửa sát hại cháu bé rồi trèo lên tầng 2 định tự tử. Lúc này, lực lượng công an xã vừa đến thì Hưng nhảy xuống tự tử và được đưa đi cấp cứu. Tiếp đó, lực lượng công an cùng người dân phá cửa vào thì phát hiện cháu nhỏ đã nằm bất động với nhiều vết chém. Lúc này mọi người mới biết cháu đã bị hại. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi ngày 31 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 31 tháng 12, người dân thôn An Hà một xã Nghĩa Trung qua nhà bà BTTT, 57 tuổi thấy nhiều vết máu nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phát hiện bà T bị sát hại dã man, cơ thể không còn nguyên vẹn. Qua điều tra, công an huyện Tư Nghĩa đã xác định hung thủ chính là TNV, 33 tuổi, con ruột bà T. Theo người dân thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của TNP, sau đó là tiếng kêu cứu của bà BTTT tưởng mọi việc không có gì nghiêm trọng nên người dân không nghi ngờ. Trình báo cơ quan chức năng, đến sáng ra mới biết sự việc. Theo người dân xung quanh, NTV từng điều trị tâm thần tập trung, sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục uống thuốc điều trị trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, NTV còn có biểu hiện bị ngáo đá. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.